Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phẩm chất vĩ đại nào đưa Đại tướng Tô Lâm nổi tiếng lên thế giới Có thể nói trong cuộc đời Bộ trưởng Bộ Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Tô Lâm, Đại tướng là người nổi danh trên báo chí quốc tế nhiều hơn cả Với nhà nước công an trị thì Bộ trưởng Bộ Công an là người lạnh lùng bất chấp luật pháp nếu cần Chính nhờ điều đó mà chế độ này mới tồn tại cho đến ngày nay với tội phạm cướp hiếp giết thì Bộ Công an có ngó lơ nhưng với những người mà bị đảng liệt vào hàng nguy hiểm cho chế độ này thì Bộ Công an không bao giờ nương tay cả. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm nổi tiếng thế giới từ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2017. Với những tù nhân lương tâm thì ông Tô Lâm mạnh tay nhất. Thấy ông Tô Lâm là lúc mà nhiều tù nhân lương tâm bị bắt nhất. Có người bị bắt và bị liệt vào tội chống phá nhà nước, nhưng thực chất họ không có hoạt động gì nổi trội. Có thể nói với tù nhân chính trị, ông Tô Lâm thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Đối với những nhà bất đồng chính kiến, Tô Lâm chính là một hùng thần. Đảng Cộng sản Việt Nam ví công an đã thanh kiếm bảo vệ đảng thì không thời nào rõ nét như thời ông Tô Lâm. Bộ Công an làm công cụ cho đảng là nhiệm vụ bao lâu nay. Tuy nhiên, Thời nay, ông Tô Lâm còn làm công cụ đắc lực cho phe phái chính trị, mà cụ thể làm công cụ cho ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm được đánh giá là người yếu năng lực chính trị. Ông Tô Lâm làm chính trị bằng cách dựa hơi là chính. Phục vụ ông Tổng tận tụy thì chiếc ghế của ông Tô Lâm được đảm bảo và có thể được cất nhắc vào tứ trụ nếu ông Tổng dẹp được trụ chủ tịch nước. Và đó là động lực để ông Tô Lâm hăng say làm theo lời ông Tổng chỉ bảo. Cũng vì là con người công cụ nên Tô Lâm mới nổi như cồn vì một người bộ trưởng của một quốc gia mà sang nước khác để tổ chức bắt cóc người ngay giữa thủ đô của một nước có chủ quyền. Điều đáng nói là ông Tô Lâm lại là người đứng đầu một ngành chuyên về thực thi pháp luật cho một quốc gia. Ở Việt Nam, ông Tô Lâm đứng trên pháp luật, dám đưa người vào nhà dân bắn người chỉ vì người dân đòi hỏi quyền lợi đất đai của mình. Đây là hình ảnh nổi tiếng thế giới gắn liền với ông Tô Lâm. Việt Nam thường có câu ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Có vẻ như ông Tô Lâm không cần phải quan tâm tới việc ông có ân hoặc tuân thủ luật pháp Việt Nam hay không, nên ông đã không ngần ngại sang tận thủ đô Berlin bắt cóc người mang về trong nước. Thói quen bất chấp pháp luật của ông Tô Lâm sang tận trời Âu và cũng bởi vì bản tính này mà tiên tuổi của ông được nhắc đi nhắc lại tại Đức và Slovakia trong suốt 5 năm vừa qua và ông sẽ còn tiếp tục được nhắc tên tại các quốc gia này. Ông Tô Lâm có hai đặc điểm nổi bật, đó là tính vô pháp và ý thức chính trị rất kém. Nếu nói việc ông sang Berlin bắt người là thói vô pháp, thì việc ông Tô Lâm sang London ăn thịt bò rát vàng vào tháng 10 năm ngoái là một ý thức chính trị rất kém của ông. Làm chính trị là lấy hình ảnh trước công chúng nhưng Tô Lâm đã không ý thức được điều đấy. Nếu không có bàn tay đỡ đầu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ chiếc ghế của ông Tô Lâm đã lung lay từ lâu lắm rồi. Việc ăn thịt bò rát vàng có thể liệt vào hàng ăn trời bạt mạng, bởi thịt bò thường là thịt rát vàng cũng chỉ là thịt bò, nhưng ông Tô Lâm lại chọn ăn thứ xa xỉ để chứng tỏ như mình là người có tiền và tay trời đây là hình ảnh ông Tô Lâm dựa vào ông Tổng Trọng. Vụ ăn bò rất vàng cách đây đúng một năm làm ông Tô Lâm nổi như cồn trên báo chí quốc tế. Báo chí phương Tây đồng loạt đưa tin, ở châu Á thì có tờ Nikkei của Asia cũng đưa tin và trong khu vực tờ Bangkok Post của Thái Lan cũng đưa bài này. Có thể nói rằng ông Tô Lâm có hai phẩm chất nổi bật thì cả hai đều nổi tiếng trên thế giới, đó là thói vô pháp và thói phổ trường. Dù sau này ông Tô Lâm có về vườn thì hình ảnh một ông bộ trưởng ra nước ngoài bắt cóc người và hình ảnh ăn thịt bò rắt vàng vẫn không hiểu nào tẩy xóa được trong lòng dân chúng. Ông Tô Lâm nổi tiếng thế giới theo cách mà chẳng ai muốn được như ông. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sai phạm khủng hơn 2 vạn người bị kỷ luật, ông Tổng có công hay có tội. Việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng được nhiều người cho rằng đây là cách làm hiệu quả, nhưng cũng có người thì cho rằng đấy là cách làm không hiệu quả. Trường phái ủng hộ ông Trọng họ nghiêng về tình hơn là về lý, vì họ cho rằng ông Tổng là người liêm khiết, đang làm sạch bộ máy của Đảng và bộ máy của nhà nước. Những người này thường tung hô ông Trọng như là một vị anh hùng vậy. Tuy nhiên, cũng có nhóm người khác, họ thiên về lý hơn thì cho là tham nhũng tràn lan với bản chất là lỗi của thể chế chính trị này. Đây là hình ảnh sai phạm khủng trong bộ máy chính quyền của Việt Nam từ địa phương đến trung ương. Mà đã là lỗi của thể chế thì gần như quan chức nào cũng tham nhũng bởi người ta so sánh mức khác biệt giữa lương và tài sản thì không có một quan chức nào mà không có tài sản bất minh cả. Và vì thế ông Trọng cũng đốt lò rồi thay người khác vào cũng như vậy. Cũng là quan chức đục khoét tài sản của nhà nước để làm giàu cho bản thân. Vấn đề là ai khéo léo hơn thì người đó được xem là liêm khiết. Tới ngày 5 tháng 10, đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết qua giả soát 99.888 trường hợp, Bộ này đã thu hồi 1.021 quyết định sai phạm trong việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kỷ luật hơn 20.300 trường hợp, có cả xử lý về mặt hình sự. Đây là một con số quá lớn, nghĩa là nhìn đâu cũng có sai phạm Kiểm tra đâu thì nơi đấy có sai phạm. Vấn đề là nặng hay nhẹ mà thôi. Một bộ máy nhà nước mà sâu mọt tính đến hàng vạn thì có thể nói nó quá thối nát, khó mà vá lại cho được. Đã 10 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã dựng lên lò đốt rất nhiều quan chức, nhưng dường như ông càng đốt thì củi lại càng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, riêng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các số liệu thống kê cho thấy số cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ có khoảng 22%, trước đó là khoảng 30%, nghĩa là số người được tuyên dương giảm dần, trong khi đó những người bị tống vào lò vẫn tăng dần qua từng năm, từng tháng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là con người hết sức bảo thủ. Có người đặt câu hỏi không hiểu ông Tổng Bí Thư chăm chú đốt lò có cách nào để thay đổi cách giáo dục đạo đức con người đảng viên hay không? Bởi thực tế qua gần 20 năm phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì kết quả cho thấy đạo đức quan chức ngày càng xuống cấp. Biểu hiện của hình thức xuống cấp là tham ô, là coi thường người dân, coi thường luật pháp. Những quan chức như vậy cứ ngày một nhiều và cái lò ông Trọng đốt không xuể việc kỷ luật hơn 2 vạn trường hợp là con số làm cho nhiều người rất choáng ngợp. Tuy nhiên, những con người bị kỷ luật mà vẫn còn chức thì sao đây? Câu hỏi được đặt ra. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn có thể tiếp tục tàn phá những nỗ lực xã hội như vậy hay sao? Có người cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người có công vừa có tội. Có công là ông đã ra tay mạnh với thành phần sai phạm, nhưng ông có tội là vẫn giữ thể chế cũ, vẫn giữ cơ chế cũ. Những cơ chế mà đã sản sinh ra những con người sai phạm ấy. Với tư cách là người đứng đầu đảng, lẽ ra ông Trọng phải là người cải cách thể chế. Tuy nhiên, ông lại là người cực kỳ bảo thủ. Ông xem những lời đóng góp thẳng thắn là những mối nguy hại với đảng và nhà nước của ông. Đây là hình ảnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương trình hết sức tốn kém và vô ích. Hàng năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tốn rất nhiều tiền và của của người dân để bắt đảng viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ ông Trọng cần phải dẹp bỏ chương trình này vì nó đã tốn kém còn không hiệu quả. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn không thay đổi. Tính cách bảo thủ của ông Nguyễn Phú Trọng mang lại rất tài hại cho đất nước nhiều hơn là những gì ông nỗ lực làm trong sạch đảng tính bảo thủ đã đưa Việt Nam ngày một gần Trung Quốc hơn mặc dù quốc gia này không bao giờ từ bỏ dã tâm chiếm lấy phần chủ quyền của Việt Nam cả trên biển lẫn trên bộ.